Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn à, Hôm nay là thứ sáu rồi mọi người Mình um, Bây giờ mình sẽ đi uh, siêu thị mua đồ ăn Thì uh, sẵn đi siêu thị thì mình ở trong siêu thị có chụp hình đó Mình sẽ mình sẽ chụp hình làm passport luôn Mình bị mất passport rồi các bạn Cho nên là chụp hình làm passport thứ hai này sẽ đi lên London đó, làm passport Cho nên hôm nay phải chụp hình à, Sau khi đi siêu thị xong thì sẽ um, đi về đón Chi Chi luôn cô chú Hôm nay thứ sáu thì uh, Chi Chi um, đi học Hôm nay à, sắp vô mùa đông rồi mọi người cho nên là bây giờ mới à, chưa có được 4 giờ luôn đó Mà tối thui luôn giống như là à, năm sáu giờ vậy đó à, Bên này um, ở châu Âu với lại ở Anh đó thì cứ cuối tháng 11 là sẽ chỉnh đồng hồ đi lùi về một tiếng các bạn Tại vì mùa đông thì cái ngày nó ngắn lắm Cái đêm nó dài khoảng 3 4 giờ là thấy sập tối rồi đó nay trời mưa nữa cho nên là tối thui luôn Hai à, mọi người bây giờ đã đón Chi Chi về rồi nè Bây giờ mới có 5 à, giờ 18 phút thôi mà tối thui cho các bạn Giống như 8-9 giờ tối luôn rồi nè Hello Chi Chi <laughs> ừ, à, Bây giờ đi về nhà xong rồi à, Chào cô chú sau nha Bây giờ tối thui rồi không có thấy đường luôn á đã về tới nhà rồi nè các bạn này này này mình đang gì ta ơi nói gì chị xin chào ông bà xin chào ông bà cô chú cô chú xin chào ông ngoại xin chào ông ngoại bây giờ mới có năm giờ rưỡi thôi đó các bạn mà tối thui luôn rồi chị bữa nay chị đi học chị chơi gì chị nói mày nghe coi block block hả big block à chơi xếp hình mấy cái um, um, mấy cái cục block mà để, để xếp xếp xếp hình lên đó mọi người rồi con làm gì nữa bữa nay con vẽ tranh đâu cái bức tranh con đâu con đem lên đây cho mẹ coi coi để mẹ ra mẹ lấy đây cái bức tranh này hôm nay đi học đi làm này cô chú đâu con nói cô chú nghe cái này là bức tranh gì đây này là bức tranh gì what is it pink and blue and yellow nhưng mà cái này là cái gì con vẽ cái này là cái gì đây A firework firework là pháo hoa đó cô chú chị chi nó vẽ pháo hoa nè ở anh mà... bây giờ là um, Okay, then that's the making pretend fireworks. Ừ, để mẹ nói chuyện nha. Ở Anh bây giờ những ngày này là có cái lễ hội pháo hoa đó các bạn, hội pháo ừ. bông á. Nhà nào cũng ờ, đốt pháo bông đùng đùng hết. Ngày mai là sẽ bắt đầu đi ăn tiệc nè. Ngày mai sẽ quay tiệc pháo bông tại nhà hàng xóm. Nhà đối diện cái nhà của mình luôn là hồi năm ngoái anh chị đó cũng ờ, tổ chức tiệc pháo bông năm nay cũng tổ chức ừ. thì ngày mai ờ, mình đi tiệc mình sẽ quay phim cho cô chú coi nha ừ. đây chia dễ chia cái này ờ, giống như phun ừ. ấy cái mực lên quá cái này có ai hép con không hay con tự làm có ai giúp con không um, she do it who help somebody help you just Caitlin did it I didn't do it by myself so who do it Um, I do these, I do these pops by myself. Ừ. Rồi chị đu cái gì? Pink, yellow and blue. Chị đu được chị chị vẽ cái à, cái màu hồng màu vàng với màu xanh hả? Uh -huh. Rồi có ai help con không? No, I do it by myself. You do it by yourself. Uh -huh. Oh. Giỏi quá. Đây I có kim tuyến nữa nè, đi mày coi. Đây. Four colors. Ừ, có kim con... Ờ. tuyến này lấp la lấp lánh cái này vậy là con làm bằng cách nào con chỉ mẹ coi con làm Được. sao con lấy cái cái cây cọ hả con nhúng mực con chấm chấm vô hả hay sao Not the paint was the other one. It's the toilet thing. The toilet paper thing. The toilet paper. Bỏ the toilet là cái giấy à, cái giấy vệ sinh đó hả? Xong rồi chấm chấm chấm lên hả? Like. À, là cái giấy vệ sinh xong rồi mày hiểu rồi cái uh, toilet paper uh, do it and then put in the the wall color like this and then put in here à, you just need a little bit like these ones à, là lấy cái giấy vệ sinh xong rồi chắc là nhòi một cái cục lại xong rồi chấm như một cái chấm chấm chấm lên đây nè phải không uh mm-hmm. -huh. ừ. hay quá ta we do that because they just like the The Pete's Firework. Ừ, giống như pháo bông đúng không? Con nói pháo bông. Pháo bông. Firework là pháo bông nha. Uh -huh. ừ. Mà the TV didn't work. Trời ơi trời, mới đi học về mà đòi coi TV để ba đang nấu ăn, ba đang nấu ăn tối. Nè, tóc tai đầu cổ bù xù nè. Này để mẹ ấy tóc lên đi học không cô không có cột tóc là giùm con hả uh ừ -huh. con chơi quá con góp tóc luôn Mà Amy did it Amy hả uh ừ -huh. này chắc cô cột quá hồi sáng mình cột khác bây giờ nhìn nó khác nè chắc chơi bị sụ ừ. cái đầu cô cột lại đi uh, shopping về thì ba đang uh, để đồ ăn vô trong tủ lạnh rồi à, ui <coughs> dạ. ơi um, Amy put my Amy put my Amy là ai là the new teacher hả? Cô uh -huh. giáo tên Amy phải không? Uh -huh. Bữa nay à, mấy bữa nay đi đón chi á ờ, có à, mấy cái cô giáo mới luôn. Hai ba cô giáo mới vậy đó, mình lần đầu mới thấy. Đây. Cái à, cái này là hôm bữa ở trường chi cũng làm nè. Cái này làm cho Giáng sinh nè các bạn. Ok để mẹ nói chuyện cái à, làm cho Giáng sinh nè cái này á, mình có thể in ra thành thiệp chúc mừng Giáng sinh hoặc là in lên ly lên tách gì đó à, mình đăng ký ở trường thì trường sẽ um, gửi đến cái chỗ này nè làm cho mình cũng rẻ mẹ đang nói chuyện là con không có được nói nha khi mà mẹ nói chuyện con phải đợi mẹ nói xong rồi con mới được nói nha không để mẹ đi xuống này để mẹ đi xuống này mẹ coi ba làm tới đâu mẹ phụ ba nè đi mỗi lần mà đi shopping về là Tony ờ, là người dọn dẹp Tony không có cho mình làm tại vì Chi Chi á, mình ở đâu là Chi nó đi theo đó cho nên nó ờ, Tony cứ kêu thôi chơi với Chi đi là ảnh ờ, ảnh tự làm no entry no entry đã đi cúc kia nào đã đi À, do là um, đi công việc đi shopping về trễ cho nên là tối nay chỉ nấu gọn thôi các bạn không có nấu ăn à, rườm rà chỉ làm à, thịt gà mình gà với thịt gà rán đó với lại khoai tây chiên mình bỏ vô trong cái lò nướng rồi nướng lên ăn thôi đó, Tony rất là nhanh nhẹn tháo vát luôn nên Tony mặc dù là làm việc cả ngày nhưng mà sao giờ làm cũng phụ nấu ăn hoặc là phụ dọn dẹp phụ hút bụi đổ rác đồ rất là nhanh nhẹn luôn ảnh không có cho mình làm chiều mà đi đóng chi về á là chỉ có việc chơi với con thôi còn lại là ảnh làm hết You okay? Yeah. Need some help? Uh, uh, good. Ừ. Rồi, ba nấu xong rồi nè ăn đi con chút nữa ba đem ờ, thêm đồ ăn nữa đây ba đã làm đồ ăn tối xong rồi nè cô chú hôm nay ăn như vậy không có rau rác gì luôn thịt gà à, có khoai tây chiên pizza với lại có cái bánh này nữa nè cái bánh này ăn với cái nước sốt của anh ở anh đó. nhưng mà hôm nay mình không ăn sốt mình chỉ ăn không như vậy thôi giống như cũng giống giống như là bánh mì á mọi người nhưng mà ăn nó ngon lắm nó giòn lắm ngon không cái chi hả cảm ơn ba chưa cảm ơn ba anh kia honey rồi chị ăn giỏi nha con nha bình nước của con này. But hot. Ừ, it's hot mới ngon. Rồi con đợi một chút xíu cho nó nguội đi con ăn. Ừ. Ngon không? Mhm. What, what's it now? Có ăn trước đi. Ừ, bánh này nó giòn quá trời luôn. Má nói mua số thế nào? Mousy have a big house and have a little bed and have a little door and have a little sofa and have everything to play with. <laughs> Rồi lạc quan And nữa. the mouse got legs. The mouse tiếng Việt là con gì? Con peek. Con gì? Con peek. Con gì? Con peek. Con peek là con gì? Mousey. Mousey tiếng Việt á là con gì? Bobby đã đập quá rồi. <laughs> ông ơi, không biết rồi, ông nói nhảm không à? Con chuột. Con chuột. Rồi con chuột nó đang làm gì đâu? Nói cô chú nghe con chuột làm gì? Con in plays out. Play tiếng Việt là cái gì? Cái job. Hả? Cái job. Cái dĩa. Like back Cái dĩa. <laughs> Rồi con chuột nó bưng cái dĩa đi đâu á? Hả? Bưng cái dĩa đi đâu? Three plates to <laughs> here. Rồi nó làm gì bên đây nữa? You're getting over the thing out. Ừ, bỏ vô cái thùng nó bưng đi phải không? To get everything in here, the cups go up here, do they? Ừ, rồi lật qua. The đây trời. Đây có mấy con chuột đây. One, two, Nói tiếng Việt á. Một, hai, ba. Ba con chuột. Lật ra nữa thì khi có trong đó nữa làm sao? Một, hai, ba, bốn Bốn con chuột luôn Bốn con chuột <laughs> ok like Một, hai, ba, bốn Bốn, bốn, bốn, bốn, bốn, bốn, bốn con chuột Bốn con chuột Rồi Con chuột màu gì á? Red and red Cái gì? Red and red con chuột cô chú ơi bây giờ hai mẹ con nó đọc truyện xong rồi chuẩn bị cho cô cho chi chi đi ngủ nè cô chú bây giờ chi ờ, sẽ đi qua giường của chi ngủ nha chỉ nằm ờ, lên nằm lên giường của mẹ đọc truyện thôi xong rồi sẽ đi qua giường ờ, chi ngủ rồi lên nằm nghe lại con nằm xuống trời ừ, ừ. cái giường của chi nhỏ xíu dễ thương nha cô chú này xinh xinh nhỏ nhỏ xinh xinh cái dán tường này là lúc ờ, bà nội dán cho chi nè cái phòng của chi là bà nội làm á bà nội tự chọn màu tường sơn tường rồi dán tường tranh đèn này cũng bà nội mua cho chi luôn nè rồi con nằm xuống nhưng đây nằm đi con nằm xuống đây làm sao vậy hả ngủ đi sáng mai dậy đi học nhảy nha ngày mai rất là bận luôn ngày mai thứ bảy sẽ sáng sẽ cho chị đi học nhảy xong rồi về xong rồi đi ăn sinh nhật ông nội rồi đi về rồi đi ăn tiệc ờ, pháo bông ở nhà đối diện nữa xong rồi đi về rồi chở chi quay lại ông nhà ông bà nội để cho chi ngủ với ông bà nội để ba với mẹ đi ờ, lên ờ, London làm giấy tờ làm passport cho mẹ nằm xuống đi con ngày mai rất là bận luôn sẽ chạy vòng vòng vòng vòng suốt luôn á nằm xuống mẹ kêu ba lên nha nha hay là con tự nằm hay là để ba lên ba cho con nằm xuống chi là nó đòi ngủ với mẹ tại vì à, ông xã kim hay đi à, công tác đó cho nên mỗi lần mà đi công tác là đi cả tuần nhiều khi hai ba tuần là mỗi lần đi công tác là chi sẽ ngủ với mẹ tại vì mẹ buồn nè hai mẹ con ngủ chung cho ấm rồi à, ba về là chi ngủ một mình mà mỗi lần ba về đó là ba sẽ cho chi ngủ ở trên giường phải dẫn là chi lên giường cho chi nằm nè tại vì à, chi à, muốn ngủ với mẹ cho nên mẹ đưa chi lên giường khi chi không có chịu thì mẹ kêu ba lên nha ba coi tivi với chi nằm xuống đi mệt quá con bữa nay đi học về mệt mỏi quá rồi ngủ sớm ấy à, mai dậy đi học nhảy ngày mai đi chơi nè đi ờ, đi ờ, ăn sinh nhật ông nội rồi đi ăn tiệc ở nhà kế bên nó vui quá trời luôn ngày mai bận lắm luôn ngủ sớm lấy sao vậy trời Randat nghe được buồn lắm chị nó nó không muốn đi nhà ông nội nữa kìa ông nội nghe là ông nội buồn dữ lắm luôn nhưng mà ngày mai mình không có đi nhà ông nội mình đi ăn ở đâu biết không ăn sinh nhật à, của anh đát ở cà phê á chứ muốn đi được cà phê không Chi nó biết cà phê nó, nó nghe cà phê thôi nhưng mà đi nhà hàng ngày mai đi ăn nhà hàng cô chú ông nội bà nội ăn mừng à, sinh nhật của ông nội 75 tuổi đi đẩy nhà hàng à, ngày mai có gia đình à, à đông lắm có um, dì nè dì dượng mấy em họ rồi chú nữa nằm xuống ấy con nằm xuống ngủ lẹ lên nè chị giỏi nè con nè nằm xuống này cứ giỏi quá Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ủa, làm gì che mặt lại luôn vậy? <laughs> Tưởng tao giận mẹ chứ Con nằm ngay là con đừng có nằm vậy đau tay á à, Chuột mẹ ngắt coi Chuột chuột cưng cái coi qua giường mẹ nằm ôm ôm mẹ 5 phút rồi dậy ha năm mười phút gì đó sáng là nó ngủ vậy là nó sẽ chạy qua giường của mẹ nó ôm mẹ ôm mẹ với ba rồi nó mới dậy rồi ngủ nha con nha giỏi quá mẹ đóng cửa hay mở cửa mở cửa mở cửa đúng không chi nó không thích đóng cửa cô chú nó muốn mở cửa ngủ bye bye mẹ tắt đèn nha good night i love you i love you con không nói hả không ai lớp youtube hả hả không ai không có không thương mẹ hả nè chỉ thương mẹ không nói rồi nói làm sao nói lớn lên thương mẹ nhiều nhiều nhiều trời ơi trời ơi thương mẹ nhiều nhiều mẹ thương chi nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều, nhiều. ngủ ngon nha con nha ừ, giỏi quá rồi con nằm như vậy hả con không nằm ngay lại hả rồi mới đắp mền vậy nha bữa nay lạnh lắm đó. Dạ. ngủ ngon nha con nha bye mở cửa cho chi nè cô chú tắt đèn nha nó chi nó đã ngủ rồi đó Xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã xem video.